để mình gamit nè mình gamit mình chơi tiếp này <laughs> cái đó nè cái đó nè cái đó nè à, cái gì à, cái đó nè cái đó nè cái đó nè à, cái gì cái đó nè cái đó nè cái đó nè cái gì ôi cái gì suy không suy ơi cô định sơn đánh phong mà rồi cái pha đó hài phải chú ôi ôi đời ai ai ai đời trước mặt tôi vậy à Tam ơi xấu ghi ngập lục mạo của tôi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 Edward siêu sức mạnh Có nghĩa là sao? Đây mình sẽ cho bạn xem Hiện tại ở trên tay của mình đang cầm một cây kiếm kim cương Thì cây kiếm kim cương này các bạn không phải là một cây kiếm bình thường đâu nha Mà cây kiếm kim cương này là một cây kiếm kim cương có uh, sức mạnh lên tới 10.000 sức mạnh Đó, chỉ cần gọi là chạm nhẹ vô cái thôi là chết queo luôn các bạn ơi Đó, có nghĩa là sẽ không có bất cứ một cái trận PvP nào ở đây cả Chỉ cần có hai người nhào vô chạm nhẹ vô nhau thôi là sẽ có một người chết Đó, chỉ cần chạm nhẹ có thể chết Ok Bởi vậy cho nên sẽ, sẽ nói nói rằng là sao ta video này sẽ hơi bị căng thẳng luôn bạn ơi đó và bạn hãy cùng đón xem coi liệu rằng trong gọi là sáu đứa mình ai sẽ là người giành được chiến thắng trong trận đấu bét này nha ơi ơi khỏi mua giáp anh em ơi khỏi mua giáp anh em ơi khỏi mua giáp rồi ngô mới từ điện ngục về ra mà cái giọng ngô kỳ luôn ngô mới từ điện ngục về đúng không ờ sao nghe sao nghe giọng rô ác quỷ vậy bấm bấm bấm bấm bấm bấm rồi lại rồi lại rồi lại ok Đúng rồi, cái kiếm này còn mua giáp gì nữa Cái kiếm này ha, chém phát thôi là, là bể giáp luôn á Nó mua giáp làm gì nữa Và không nói nhiều nữa Còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào video hay nào các bạn ơi Let's go À khoan, ờ. quên, quên, quên, quên cái này Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share Và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình nha mọi người Còn bây giờ mới bắt đầu thiệt nè Let's go Rồi, ok bạn ơi Hiện tại là mình đã vào trong con map best world nè các bạn ạ à. Đấy, và bây giờ mình sẽ sạch cho mình một cái lệnh nha Bùm, đó là mình đã có được cái kiếm kim cương nè Cái kiếm nó mà chạm nhẹ vô người cái hơi là chết queo luôn cho nên trận này hơi bị căng thẳng luôn á anh em ờ, có tự tin mình sẽ thắng trận này không anh em khỏi mua giáp à. anh em ơi khỏi mua giáp nha khỏi mua giáp nha giờ tự tin không không biết nhưng mà trận đấu này là căng thẳng lắm nè đúng rồi trận đấu này hơi bị căng không có chuyện gọi là sao ta à, ờ, người ta mà gọi là pvp căng thẳng nữa nhào vô đụng nhẹ nhau cái là chết <laughs> không cần kỹ năng ca chỉ cần may mắn tôi ra nha tôi không đứng cạnh mọi người đâu nha ôi trời ơi ca mui chưa gì rén rồi rén trời mui rén luôn oh. <laughs> gì ủa vậy đặc sản của rô là rớt á mọi người lúc ừ. Mét cua thật sự là mấy cái táo vàng táo tùng nhỉ táo vàng cần là ừ, không cần táo vàng luôn cũng đâu cần táo vàng đâu sao mình mua cung thôi cung cung thì rất hợp lý nè đúng hmm. rồi cũng cung đấy té nữa té nữa hả rồi sao tao hoài vậy rồi tính ra là mình cũng không cần phải lượm kim cương để gọi là nâng cấp giáp làm gì nữa bởi vì rồi mình, mình chỉ nên bảo vệ cái nhà của mình thôi chứ không cần phải nâng cấp xương cái gì hết trơn á Tìm xác giờ qua kim cương những cơm gì Trời ơi Trời ơi chim hù mình Tìm xác giờ qua kim cương những cơm gì Trời ơi Trời ơi chim hù mình Chim đừng làm giật mình chim Cái này là chim làm giật thật hả À tự nhiên chim đâu ra chim chui ra chim Cái lột rồi xong đèn đèn đèn đèn đèn không Xong ai chơi Ê à tự nhiên mình thấy ai ấy nhờ ờ, ờ, Ai làm gì làm gì làm gì làm gì làm gì làm làm gì á Kairon nè Kairon quýnh sau mình là Kairon toan rồi Kai ơi mày thuê con chuột ai à, con chuột mình bị lỗi bạn ơi chuột mình bị lỗi Ủa, à chuột bị lỗi à chuột bị lỗi à ok ok đúng rồi chuột bị lỗi thôi ừ. chuột lỗi mèo simi nè <laughs> mèo simi à mọc nhảy mọc nhảy mọc nhảy. nhãn simi mọc nhảy mọc nhảy mọc nhảy. oh no à mọc nhảy mọc nhảy mọc nhảy. nhãn simi mọc nhảy mọc nhảy mọc nhảy. oh no không no không ơi cay quá à ơi nè mấy người ăn hiếp sao mày tôi đúng không trời ơi trời ơi lúc này luôn cay được bực mình luôn mọi người tất ơi ủa rồi cái hẹn rồi mình cũng đang đau đấy cùng lúc rồi chắc chắn là gian lỗi rồi ơi hello cay đòn nha trận này căng nè trận này căng nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè Ngoài kia tôi cứ ở nhà này không ổn rồi tôi phải đi mà đánh với chị vui lắm đánh cái chết à ừ, đánh cái chết phải đánh trò này phải đánh giờ gọi là không giờ mặn nay yếu nữa bây giờ ui nhìn vào à. nhìn hết tính cái này mà có tốt kêu nhỉ trời ơi Sammy này, Sammy này Trời ơi, tức quá Tôi còn chưa kịp qua đó ngậm lậm cái gì ta lụm lụm học Im mà ơi, xịp nó gặp cho cái Cái Gì đâu, đánh môi rồi Tôi mới nghe Tôi mới nghe Tôi lại sao không đánh môi Cảm ơn Gì rồi, gì trời Trời ơi chơi mà chơi cầu sinh nhau kìa trời Như vậy là không được rồi trời ơi Tại vì chưa người ta còn chưa kịp ra làm cho người ta được chơi á không Ôi, chưa kịp ra người, người ta qua người ta qua ta đánh nhau liên tục ở đây nè bà đó bà cầu sinh trời ơi em cầu ra anh ơi Trời ơi <laughs> Sammy muốn chết Sammy muốn chết Siro rồi con le về về Đến đến đến đến Thầy Rồi quá game này đang chơi cái trò gọi là một người thu hút sự chú ý một người đánh đó nha Thầy cảm ơn Không chú ý Ê, đánh đâu Hồi nãy em mới vừa bị Simi Hồi nãy em mới bị Simi đánh chết cho nên giờ em hơi rén mọi người ơi à! Đánh chung rồi mà trúng được Mui Không ờ, giết tôi có Simi hả Sao trúng được Mui ơi Bây giờ Simi Thôi là tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi thẳng thôi, tôi không chờ đợi cái gì nữa. Simi á, Simi là Simi Uchiha mọi người, mọi người cẩn thận. Wow, wow, wow, wow, wow. <laughs> Sa mây nè. Trời trời. Ê, như là đánh cách và đánh thẳng là đừng có nên nhúc chích mọi người, quay càng nhiều lời càng dễ chết á. Cái đánh bình thường thôi, dễ thắng lắm. Thôi rồi. Sam ơi, đi nói cho địch thế. Ờ hả? Em tưởng ô oh, sammy mình gặp lại sammy rồi mình sợ sammy trả thù đứng cho lại, mình chạy lên đứng lại đứng lại thôi tôi được ơi để mình ra mid nè mình ra mid mình chơi tiếp này cái đó nè cái đó nè cái đó nè à, cái gì cái đó nè cái đó nè cái đó nè à, cái gì à, cái đó nè cái đó nè cái đó nè à, cái gì ôi cái gì suy không suy ơi có định xuống đánh phong Trời cái pha đó hài vậy chú Ôi, ôi đời, ai, ai, ai đây trước mặt tôi vậy à Tam ơi Xấu ghi ngập lục mạo của tôi Trời ơi Lục mạo không có làm được cái gì đâu Bà lóc giường chị, đặt giường chị Ok à. Bà lóc giường chị, đặt giường chị Ok à. Ôi Ủa sao cơn hai Chị thấy không? Hai phát. Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp. Chị ca môi kiểu đúng là em gái của chị. chị chị chị chị xịn. Cù giọt. Em ơi. cười cười cười cười Bánh này vui lắm mọi người ơi, mọi người nên thử. Trời ơi, không muốn có cái Ồ, sao mà được ai dạ không sao mà ok xem chứ đúng có mê em chị ơi kiểu ủa sao ạ à? đây đây đây đây ai đây ôi trời ơi hay quá trời ơi hay quá siêu dạ, ơi đi tới đây Ôi pha hay quá Mùi ơi Mùi được đấy Chị mà Chị mà chị mà Chị chị chị rô rô rô chị thấy rồi chị thấy rồi Cài rồi Cài rồi kìa Cài rồi đau quá Rồi rồi thôi ra tiếp bấm cầm giờ anh em mình cho đây Đánh nhau đánh nhau Nè nè nè Đánh nhau kiểu gì ừ. nhau kiểu gì mà Jimmy với Sammy chung đi chung nhau á? à? Gì ừ. Thế giới, ơi, chết rồi. Ờ đúng rồi, trai không thấy ờ. thế giới nữa nè. Không thấy thế giới nữa. Đánh nhau kiểu gì Rồi xong. Em xin nó cẩn thận. Cẩn à? thận nha, cẩn thận nha. À? Để để chị bảo vệ em cái ờ, gì ra không cần thì không cần. Có chuẩn bị combo nha, có chuẩn bị combo nha. Ờ. Oh trời đất ơi, em không thấy thế giới luôn đó trời. Ờ, không thấy thế giới. Ai nó đánh tôi vậy? Wow, wow, wow. Ai nó đánh tôi vậy? Nghe bất lực thực sự. Em <laughs> không như vậy, chỉ có thể là à! <laughs> cay thế trời ơi mình giết được sim rồi mình bị sam giết trời ơi kiểu này không được rồi thôi mình hãy không em, chơi nhân nhượng em tính nó tôi bờ rồ quá mọi người tôi giết hồi trừ luôn á ai đây ai đây ai đây thôi bạn ơi thế giới trời ơi buồn quá à thôi bạn em chết trời ơi trời ơi rồi mà em chị nhường thôi vâng vâng vâng vâng thấy giới chưa Cai bây giờ nó thấy giới chưa chưa chưa thấy luôn ấy là có một nữa à đen này thôi bây giờ kêu không lắc nhá kêu không lắc vẫn đến được nhá nhưng mà Trời ơi, tính đi chém người ta này trời đất ơi Cù giọt Gì vậy, cái vậy? Sao kỳ ra game nó lạ đấy à, game nó lạ Game này lạ đấy à Game này lạ thật đấy Bạn ngon, bạn xuống đây bạn này Mình xuống đây bạn Cù giòn à, phá giường cù giòn luôn Phá giường cù giòn luôn tôi ra đi rồi chim đi rồi chim đi rồi ủa sao em thì ta em bay màu rồi mọi người cố lên cố lên mọi người mọi người xem mình là mình nghi ngờ mình là mình nghi ngờ Kairon sẽ qua đây để trả thù mình à, cho nên mình sẽ không ngu gì mình trốn trong nhà đâu mình sẽ leo lên cao không thấy ai vậy ủ tới tính ra bây giờ trong game nó có nhiều thứ nó vô ích lắm luôn mọi người mình không cần để làm để dùng để làm gì luôn mọi người ờ có cái mạnh bá đạo này đâu cần giáp đâu cần gì đâu đúng rồi ờ. chỉ cần là giả phản xạ tốt nè đó rồi đoàn kết tốt vì ta kỷ luật tốt à, Lít. Dạ. đúng rồi. đoàn kết tốt là chỉ có hội chị em thôi Ủa, đúng rồi đoàn kết tốt là có hội chị em đi rồi leo leo bữa nay trời ơi chơi mà chơi lẻ không mà em không thấy đường con rô luôn á Chơi lẻ vậy trời người ta người ta đánh trước mặt bà bà không thấy sao bà kêu bà lẻ luôn Trời ơi Vậy vậy đó thôi em cô do nó mất trường rồi cô do còn đứng còn đứng chọi chọi mà lóc thế là em quay chế cô John cô John đi luôn rồi rồi xong sao bạn lại làm thế sao bạn lại làm như thế rồi thôi mình bay màu rồi mấy bạn ơi chính thức Lên đòn luôn nha cai đòn chính thức đã dừng cuộc chơi tại đây ok rồi bây giờ người tiếp theo tôi sẽ đánh chắc là sẽ là mèo simi mọi người à tại vì mèo simi với lại cai đòn là một cặp Trời nè, Sammy nè, tôi trả thù Tôi đã trả thù được rồi Editor hãy gọi là chiếu vào cam của tôi Tôi đang nhìn mọi thứ như thế này editor hãy gọi là chiếu qua cam của tôi <laughs> tôi đang nhìn mọi thứ như thế này trời ơi siro một mình giết hết hội cho em ủa thề luôn chiến rồi chiến không thấy luôn ao ông dùng thuốc tầm hình chỗ này có thuốc tầm hình không tôi cảm giác hoảng sợ với cái ông rô lại gần quá oh tôi phải chạy em không thấy ông luôn á trời ơi à siro chọi nè siro chọi ngọc à gì ngọc ender nè <laughs> trời ơi Trời ơi, xong ơi. Ê. Sammy à, Sammy nè Sau lưng không à. ơi à. Này thì sau lưng không à. ơi à. No, Simmy tránh ra Simmy tránh xa tôi ra Simmy tránh xa tôi ra Ông là vui đã biết Ông né chan của tôi <laughs> Tôi sẽ đánh đâu Simmy tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi Đừng lại gần tôi Này thì Simmy này thì ca mua phòng phòng chiến quá phòng chiến quá mọi người ơi ôi, tôi mà tôi mà tôi mà nghĩ sao không chiến trời giờ mình nghĩ như thế này là mọi người giờ mọi người qua bên đập đập đập nhà phong đi mọi người Ê, không nha không nha đừng có chơi đừng có chơi suối bậy nha cay cay cay chơi cay suối bậy cay anh em tốt đâu, nhau đâu cay cay cay đưa cái ý kiến thôi cay đưa ý kiến em không thấy vua em thấy cái nhà em thôi mọi người, đó <laughs> xong xong gắn liền gắn liền gắn liền ủa này thì Sammy này Bơi à Mọi người chơi ờ, đàng hoàng nha Đừng có mà kiểu nghe lời ai đó xong rồi qua quýnh mình tôi nha Không giỡn nha Thôi mọi người mình quýnh mình phong đi mọi người Đừng cấp đi mọi người Lớn rồi lớn rồi biết đâu lớn rồi phải biết suy nghĩ chứ không thể nào à. được nghe lời người khác quên mất mình đâu đánh cá bôi đâu sorry chị à, à, thật ra thì vừa rồi chị cũng đánh hụt em xin xin lỗi em ờ em cũng đánh hụt chị nên là em cố tình nói vậy để cho đỡ quên <laughs> ơi tưởng thế nào hóa ra là <laughs> cái trò này nó vui là phải chơi tới cuối chứ đừng có đập dừng sớm đúng đập rồi đừng ai chơi đi đập dừng làm gì đó bởi vậy phong biết không phong đập mình chết đó không đó, tại bạn tại bạn tại bạn kiểu bạn con mồi ngon quá bạn đứng ở giữa đường như vậy thì làm lem, sao lem. mình làm à. sao mình à. chối bỏ được bạn hiểu không trời con ngồi con con mồi ngon quá mà <laughs> cái đó không phải tại mình cái đó hãy trách rằng là tại vì bạn gọi là sao ta tại vì bạn quá gọi là em chị ta không để ý quá chủ quan hiểu không em mưa công nhận là em không thể nào tìm được ông rô quá chị thấy mà em không hề thấy luôn á em không thấy ông rô luôn á ơi còn không uh, à, Kairon game mod survival oh. vô đấu với mọi người như chưa từng có chuyện oh. gì ờ. xảy ra đi cay ờ được được được cũng được ấy ừ cho cay một mạng đó ok để chơi vui chứ giết cay sớm quá mình thấy tội cay các bạn ơi thôi cho cay mạng nha các bạn hả nhưng mà cay không được đập giường mọi người cay vậy ừ đó là có cay cay chỉ được mà đúng rồi cay ờ, chỉ được hồi sinh cay chỉ được hồi sinh để chiến đấu rồi là phá mọi người dạ. thôi chứ không được cay hồi sinh rồi Siro rồi Siro à Siro à, hả Siro muốn ăn hiếp anh em hả anh Siro Trời ơi Mình không thể nào trở lại thành người bình thường được nữa rồi Mình đã là ác quỷ rồi hả Mình đã biết thành hồn ma vậy ơi Mình không biết lại được vậy ơi Đó Đèn đèn đèn đèn đèn số mặt đèn số mặt đèn Không trở lại bình thường nữa. Hay là bây giờ mình chơi từ đầu đi mọi người cho cay được chơi Không không không em không, có thể em có thể ai đồng ý không em có thể ai đồng ý không Mình thấy không muốn chơi lại từ đầu nữa nha mình thương bạn quá à, mình đã cho bạn chơi từ đầu với mọi người à, không đồng ý không tại vì trận này tôi thấy tôi có hai like à sếp ơi chỉnh tầm nhìn chỉnh tầm nhìn em em chỉnh cái tầm nhìn lại là là là là, là sẽ được ui à, hello mr sino cái này thì đặt lắm tầm nhìn là, là bình thường lại này tầm nhìn là là đất rồi bây giờ Vâng, và Sammy đang đi làm vòng ở ngay uh, giữa Sammy đã thấy Jimmy rồi, Sammy đang có ý định giết Jimmy Chưa, không chắc không nghĩ được không vậy? Ok, ok, ok được chứ sao à, chúng ta thấy là phong cận đang gọi là muốn giết nhà của ca mui bạn chắc chưa bạn ơi bạn ơi bạn chắc chưa bạn ơi bạn ơi chắc chưa bạn ơi rồi ok rồi, sao lần để xem à, chị ừ, em chị em không nhà tôi đó trời ơi đó trời ơi chơi kiểu đồng đội chơi kiểu ăn vàng ui gì anh đi cò à lão ra bạn hay đó <laughs> bạn hay đó yeah. trời ơi bạn ơi bạn nghĩ sao vậy tôi bọc đầy đủ rồi tôi mới đi chơi chứ bạn ok bạn ôi mà cho tự nhiên nhớ là không đập giường để là đánh nhau cho vui mà ta thì không nhảy vào nhà tao mua gì vậy ờ ha đúng ha hồi à. nãy á là ủa không đập giường là chỉ đang nói lên cây ron thôi còn giờ chơi mình chơi mình phải họ choảng nhau như vậy thì nó mới vui không đánh nhau à. mất đánh nhau bạn đó bạn bây giờ muốn mình qua đập nhà bạn không ok à, hết thì đập ơi. đi mình thách mấy bạn qua đây sao bông cầm lên đi từ từ từ từ từ hiểu máu quá máu quá mình máu mà mình <laughs> mình máu mà ấy da mình máu mà mình <laughs> mình máu mà ấy da trời ơi bạn em rồi mình chỉ mới giết được Simmy thôi chưa giết được Sam cây thật à, Bông muốn chơi hấp dẫn thật rồi bà con ơi Trời ơi bạn qua tới nhà mình luôn rồi ha bạn mình qua yep. rồi nhưng mà mỗi tội bạn màu dạ. hắc diện thạch rồi Mình qua yep. rồi nhưng mà mỗi tội bạn màu hắc diện thạch rồi Ôi, Ôi phải rồi, siêu wow. Ờ. tàn hình nè thì nó <laughs> Phải rồi, Siro chơi trò tàn hình nè ra những món đồ bên không phế đâu miễn là mọi người rồi là <laughs> thôi chị sẽ mua thử thuốc tàn hình coi để coi có làm được gì không thuốc tàng hình mua bằng cái gì ta một gọt một quả môi thế này ôi rồi rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi bạn ơi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi bạn ơi mình nhất quyết phải qua giết bạn cho bằng được dù chết bao nhiêu lần cũng vậy bạn đứng lại hết cho mình qua đây môi ơi cứu gì mà cứu không ai cứu được bạn nữa đâu ai cứu gì đâu rồi không có ai hết không có ai Ủa, hết sao đâu. Ủa, mấy cái bộ đồ ra vậy mọi à, người? Lại là Siro này hình hả Siro? Đấy là gì vậy? Có ba đâu, sao mà? Ủa vậy hả? Tôi ông ơi, tôi bảo vệ vui mà. Chị không có lời của anh, chưa cầm qua. Vâng, bây giờ chúng ta đã thấy là chị em đã kết hợp cùng với nhau đưa thuốc cho nhau wow. đáng lẽ là mình không nên giết cây Kairon sớm quá phải để cây Kairon lại với mình rồi rồi rồi có cái câu đó chính là có không giữ mất đừng tiền rồi rồi em nói đồ nghe nè bây giờ thế này đi anh em mình phải giết hết hội cho em xong anh em mình sẽ solo với nhau để cho nó có nói về phong rằng không chứ bây giờ em nói thật với anh đó bọn mình cứ để cho hội cho em team up vậy trước sau thì bọn mình cũng bị giết hết ủa sao đô nói gì hết trơn vậy sao đô nói gì hết trơn vậy hay lắm rô à rô ừ. đã thay em hành đạo rồi rô đã thay em hành đạo em cảm ơn rô rất nhiều ai lớp du không không lớp rô không phải không phải không cẩn thận cẩn thận cẩn thận con lừa con lừa con lừa bố mẹ kiếm đấy các bạn trời ơi trời ơi mất đồ là đồ gì là đồ gì nè ôi vô đi theo mấy chim đi cứ tưởng đâu là sim đi luôn ai về sim vòng lại à sim vòng nhanh thật mùi ai lộn sim ảnh lái sim thẳng à sim hai chị mình được nha hai vậy mình được nha hello hello hello hello Ủa đô đô Ủa, làm gì vậy? chứ Hả? Em sợ sao sau lưng đó là em quay sau lưng em chặn lóc xem lại Trời ơi khi lúc đấy sim ra ông chém em cái rồi Đúng không? Nên là tôi là đi nặng đúng không? Trời ơi ông Rô Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra nha Anh Tôi ngủ quá à. Rô nào ở đây? Rô nào ở đây? Là Phong đó Là Phong đẹp trai của Sam đây ờ, Sim nè Sim nè Sim là Phong đẹp trai của Sam đây Ờ vậy á Sim nè Sim nè à. Sim đã bay màu Cái à, à, Ôi trời ơi Trận này ok còn mỗi mình Sam thôi Sau khi xử Sam xong thì em với Rô sẽ solo với nhau <laughs> Ha, hội cho em team up hả này nhá gì vỏ quýt dày thì có ờ, vỏ dừa dày hơn nhá dễ dạ, dạ, dạ, sợ chưa ờ, đọc trong ngô nghe sự ờ thì vỏ với ừ em biết mà nhưng mà ý em ở đây là ý em ở đây là không cần đến móng tay luôn phải không vỏ dừa luôn thành móng tay nhọn lột lột được phải không ôi đi lộn nhà mấy má ơi trời gì ông qua nhà tôi đó hả ờ, tôi lộn nhà đi qua nhà đâu mình thấy ủa sao những cái nhà mình cờ màu đỏ trời gì mì đúng không Sam ơi, ráng canh cái nhà, giữ cái nhà cho kỹ nha Sam. Ừ. Giữ cái nhà cho kỹ nha Sam. Trời ơi, tôi biết trước là nhà tôi thế nào cũng bị lấy thôi, hiểu không? Bây giờ tôi đi chủ này bye bye. Sammy mà dám cho em gọi là sao ta? ê mui ơi có thể nào chị chết rồi chị im lặng được không chị nói hết lộ hết tất cả chiến thuật của người ta chết rồi em mồm đi bà nội chơi chơi thầy vậy trời giường chị cơ ai mà em phá giường chị cơ nè ờ, ok bạn đó bạn thấy không chơi kỳ đó tất cả giường à, vỡ hết như thế thì giường cũng sắp tự hủy rồi nó hủy rồi uhm. <laughs> ừ, giường tự hủy rồi mọi người ra chuẩn bị nào mọi người ơi chuẩn bị nào chuẩn bị nào à, con rồng con rồng ơi mình chém chết rồng được không ta thử thử chém chết rồng cái đâu, thử chém chết rồng cái đâu. Ờ, thôi thôi thôi thôi chém rồng thử chém rồng á mà sợ rồng hết cái mình văng rồi ờ, không con rồng con rồng nhiều khi trúng nó mất miếng máu à không không không tới nội chết không nội văng chết được ok bạn ơi mình đã mua rất là nhiều thuốc tàn hình thuốc chạy nhanh các kiểu luôn rồi ok hy vọng là mình sẽ giữ được mạng đường bị bỏ hết trơn rồi cây thật cái gì vậy cây thật cái gì vậy ủa ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy ta bị à, rồng cắn tôi bị con rồng cắn mất máu rồi xong rồi tôi bị nó trên cao xuống chết rồi tôi nói cho là Sammy bị con rồng nó cắn mất máu chết luôn xong rồi còn Rô thì bị con rồng nó đẩy xuống vực chết tiếp luôn em vừa <laughs> trời ơi tôi còn ừ. chưa kịp làm gì tôi còn chưa kịp làm gì trời ơi là trời trời đất okay ông trời đã định số phận của phong là số phận gọi là người chiến thắng các bạn hiểu không đó ông trời đã định rồi ok vậy là coi như trận này thì mình đã là người giành chiến thắng nha các bạn nha và <laughs> các bạn có thấy thích cái thể loại backworld như thế này không nếu như bạn thấy thích những cái thể loại backworld như thế này nữa thì bạn đừng quên hãy bình luận lại cho mình biết các bạn muốn mình sẽ làm gì tiếp tục trong backworld nha chẳng hạn như là chơi backworld uh, ờ, gọi là sao ta uhm, không cần giường chơi backworld không bọc giường chơi backworld quýnh nhau bằng uh, quả táo vàng hay là chơi backworld gọi là